Đùa không vui, tớ không cười Cho đùa của cậu tệ đến mức tớ muốn nó biến mất khỏi đầu tớ Thành thật mà nói, đây là một sự nỗ lực vô dụng trong việc cố gắng chọc cười tớ Kể cả khi trò đùa này không phải dành cho một cá nhân nào Không một tiếng cười khúc khích, không một tiếng ha ha Thậm chí không một luồng khí nhẹ thoát ra khỏi thực quản của tớ Khoa học nói rằng trước khi cười, Bộ não của chúng ta sẽ chuẩn bị cho cơ mặt nhưng tớ thậm chí không cảm thấy một chút co giật nào. Trò đùa này tệ đến mức tớ không thể tin rằng có ai đó cho phép cậu sáng tạo. Số năng lượng não bộ mà cậu phải đưa vào trò đùa đó có khả năng cung cấp năng lượng cho mọi ngôi nhà trên trái đất. Hãy nhận một tính cách vui tính và học cách pha trò bằng cách đọc sách. Tớ không nói điều này để gây cười. Tớ thực sự muốn nói rằng đây chỉ là sự thất bại trong một bộ phim hài. Tớ rất thất vọng vì xã hội đã thất bại trong việc dạy cậu cách trở nên hài hước.